Xin chào tất cả anh em đang có niềm đam mê chơi cờ bạc đang xem video của tôi ngày hôm nay nhé. Thì để đến video hôm nay tôi sẽ giới thiệu em hai món đồ chơi, hai món đồ bịp cao cấp tiên tiến hiện đại nhất của cái năm 2020 về cái bộ môn chơi bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu. Thì anh em lưu ý là hai cái sản phẩm này là hai sản phẩm đồ bịp không tang nhé. Mình không cần phải luồn nắp, luồn đĩa, luồn hộp vào sân chơi mình đánh bịp những sản phẩm trước kia. Mình thức đơn giản sản phẩm này mình chỉ đến sân chơi, mình làm sao mình chạm tay vào hột thôi, mình đã người chiến giành cho em tuyệt đối sân chơi đó rồi thì tôi sẽ giới thiệu về cái sản phẩm đồ bịp tài xỉu sau khi giới thiệu về cái sản phẩm đồ bịp tài xỉu xong tôi sẽ giới thiệu về cái sản phẩm đồ bịp bầu cua nhé thì đây trên tay tôi là cái bộ sản phẩm đồ bịp về tài xỉu này bao gồm một là cái loại thuốc từ hai là cái máy bao dung ấy mình hình thức đơn giản cái sản phẩm này là mình đến sân chơi ấy, mình thoa cái chất thuốc từ đầu tay và mình chạm tay vào hột ấy kết hợp với nó là một cái máy bao dung đấy khi có tác dụng của thuốc máy sẽ bao dung cho biết có tài có xỉu đánh đánh anh em nhé thì trước tiên thì tôi sẽ cắt qua những cái bộ hột mà tôi đã chuẩn bị sẵn ở đây để chứng minh anh em là đồ quay video tôi dùng hoàn toàn đồ chợ chứ không phải đồ bịp đấy nhá ấy thì bước đầu tiên là thử hột bằng nước muối này đấy cứ hột nào bịp nó sẽ chìm còn hột nào hột chợ nó sẽ nổi đấy để chứng minh anh em là đồ quay video tôi dùng hoàn toàn đồ chợ đấy tôi sẽ gắp ngẫu nhiên ba hột nha em nhá tôi sẽ gắp ngẫu nhiên ba hột này đấy để qua video cho anh em thì thường thường thử hột tài xỉu người ta sẽ thử qua ba bước là ngâm nước muối này thử cục hít này hay là soi đèn flash đấy tôi sẽ làm y như vậy để chứng minh nhận đồ tôi quay video đây là tôi dùng hoàn toàn đồ chọn. đấy anh em nhìn trên màn hình đây là cục hít thử đồ rất là mạnh em nhé đấy nó thử qua cái bộ hột này nó đồ bịt nó chặt đồ thường đồ chọn nó sẽ không hít em nhá đấy em nhìn này bộ hột này em nhìn chưa hoàn toàn bình thường luôn thử chiếc đĩa cho anh em luôn này đấy nếu như là đĩa bịt thì nó hít chặt luôn này đấy thử nắp luôn này đấy nếu như đây là cái nắp âm dương nắp camera nắp hai chiều nhá thì thử qua cục hít này nó sẽ hít chặt luôn đây nhìn chưa hoàn toàn không hít vì nó là hoàn toàn đồ chợ đấy bước cuối cùng tôi sẽ so dọi đèn flash đấy để chứng minh anh em là đồ trong các video tôi dùng hoàn toàn đồ chợ em nhìn này cứ hột nào trắng tinh thì em nên chơi và nên sử dụng còn hột nào đen xì đục ngọc thì tôi khuyên anh em không nên chơi và không nên sử dụng những cái bộ hột đó anh nhé đấy nhìn chưa hoàn toàn trắng tinh luôn hai hột trắng tinh này ba hột trắng tinh em chưa ấy các bước thử hột đã xong sau đây sẽ vào cái cách thức sử dụng của cái thuốc từ chơi tài xỉu này ấy, thì anh em hãy xem kỹ các bước từ sử dụng để khi sau này em có cái đồ bịp sản phẩm hiện đại em đánh anh em đã với cách chơi cách sử dụng nó một cách thành thạo nhất em nhá đấy hình thức đơn giản thôi mình đến sân chơi ấy mình mở cái nọ thuốc từ ra đấy mình xoa cái thuốc từ lên đầu ngón tay này đấy mình xóa cái chất xúc từ lên đầu ngón tay và mình chạm tay vào hột nhá ấy mình chạm tay vào hột tài xỉu thôi làm sao mình lấy cớ là tôi kiểm tra hột đấy mình chạm tay vào hột tài xỉu thôi đấy là mình đã người giành chiến thắng tuyệt đối sân chơi đó rồi thì đây là cái máy báo dung đi kèm của cái bộ chơi đồ bịp tài xỉu này đấy thì cái máy báo dung này có phạm vi bán kính bắt xa trong vòng phạm vi là ba mét em đâu trong phạm vi 3 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác biết có tài hay có xỉu đánh đánh em nhá khi em chặn cái thuốc từ đầu tay và em chặn tay bộ hột rồi 3 năm giây sau khi có tác dụng tôi sẽ bật cái máy lên máy lên này và tôi sẽ sóc anh em vài tiếng để tôi anh em thấy cái độ chuẩn xác của cái đồ bịp chơi tài xỉu này thì sau khi xem xong cái video này anh em thực sự cần một cái tâm anh em muốn sử dụng hay em có nhu cầu mua cái đồ bịp này thì anh em hãy liên hệ cho tôi qua số hiển thị trên màn hình sẽ có nhân viên bên tôi tư vấn và cung cấp cho em đồ bịp hiện đại em để em đánh em nhá tôi sẽ test luôn cho anh em qua một vài con test để em thấy cái độ chuẩn xác của nó để em tin tưởng em lấy cái đồ bịp bên tôi về em đánh em nhá test luôn cho anh em này đấy như tiếng này máy báo cho tôi biết là có tài đấy mở lắp ra có tài này mở này có tài nhá 246 12 điểm tài test tiếp cho anh em để em thấy được cái độ chuẩn xác của nó này đấy đấy máy báo rất là nhanh luôn chỉ sóc xong đặt xuống phát à máy sẽ báo tôi biết rồi nhưng ván này máy báo tôi biết là có xỉu 100 trăm mở bát nó có xỉu nhá em thua tha xa bờ về cái bộ môn chơi tài xỉu này anh em có cái đồ bị hiện đại bên tôi đánh anh sẽ về bờ và em sẽ kiếm rất nhiều tiền nhá mở nó cái này sẽ có xỉu này mở này có xỉu nhá 145 10 điểm xỉu anh thấy chuẩn xác chưa chuẩn xác cách tuyệt đối luôn test tiếp cho anh em này ấy rất là nhanh luôn ấy về thì tôi xin nói lại về cái độ bắt xa của máy bao dung này em ngồi trong phạm vi bán kính là 3 mét anh em ngồi đâu trong phạm vi bán kính 3 mét máy sẽ bao dung chuẩn sai biết có tài có xỉu để đánh em nhá như thế này máy báo cho tôi biết là có tài đấy mở nắp cái này sẽ có tài nhá 100 trăm một nghìn một trăm cái này có tài này mở này có tài nhá ba sáu sáu mười lăm điểm tài đấy test một cái niệm cứ cuối cùng trên cái đồ bịp về bộ môn chơi tài xỉu sau đó tôi sẽ test anh em về cái đồ bịp chơi bầu cua nhá tôi sẽ sắp loạn lên luôn này đấy sắp loạn lên luôn đấy máy báo rất là nhanh luôn đấy như tiếng này 100 trăm một nghìn phần trăm tôi khẳng định là sẽ có tài nhá mở lắp mở đĩa sẽ có tài này có tài nhá 551 11 điểm tài em nhìn đi chưa chuẩn xác tuyệt đối luôn và tôi sẽ tắt cái máy báo đi này đấy tôi sẽ để gọn cái đồ sang một bên và sau đây tôi sẽ kết anh em trên cái bộ đồ bịp về chơi bầu cua anh nhá đấy thì cái đồ bịp về chơi bầu cua cũng tương tự như cái đồ bịp về chơi tài xỉu thôi hình thức làm sao mình đến sân chơi mình chạm tay vào hột bầu cua thôi mình đã người chiến chiến thắng rồi trước khi test qua cái đồ bịp về chơi bầu cua thì tôi sẽ test qua cái đồ tôi đã chuẩn bị sẵn đây là những bộ hộp sẽ nắp cái đĩa để tôi chứng minh cho em là đồ tôi chơi đi tôi quay video là tôi dùng hoàn toàn đồ chọn nhá tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp đấy thì sau khi quay video xong tôi sẽ bóc nát cái bộ hộp này ra để chứng minh em là một lần nữa là đồ tôi quay video tôi dùng hoàn toàn đồ chọn nhá bộ hộp này đấy nếu như là bộ bộ hột bịp ấy đấy bộ bá sau mặt thì mình thử qua cái khít từ đồ này nó sẽ hít chặt luôn anh em nhé đây hoàn toàn không hít thử dĩa luôn cho anh em này đấy anh chưa hoàn toàn không hít luôn vì nó là đồ chợ rồi đấy thử cái bát này cái bát này là cái bát tôi thức, thức ăn hàng ngày đấy nhá anh chưa hoàn toàn không hít luôn đấy thì thử bát thử đĩa thử hột đã xong sau đây là cách thức sử dụng của cái đồ bịt chơi bầu cua thì em hãy xem kỹ các bước tôi sử dụng nhá đấy hình thức đơn giản cũng như là cái đồ bịt chơi tài xỉu thôi nếu sân chơi ấy mình thoa cái chất thuốc từ này đến đầu ngón tay này đấy mình thoa cái chất xúc từ đến đầu ngón tay và sau mình lấy cớ mình chặn tay của bộ hột đấy bộ lấy cớ tôi kiểm tra hộp nhá anh em lưu ý này anh nhìn chưa đấy mình chặn tay bộ hột thôi mình đã là người giành chiến thắng rồi thì đây cái máy bắt xa của cái máy chơi bầu cua này cũng trong phạm vi bán kính là 3 mét khi em thoa thuốc lên đầu ngón tay em chặn tay bộ hột rồi em ngồi đâu trong phạm vi bán kính 3 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác biết có con gì để em đánh em nhá thì không mất nhiều thời gian em sau đây tôi sẽ test qua vài ván để chứng minh cái độ chuẩn xác của cái thuốc từ chơi bầu cua này để em thấy được cái độ chuẩn xác của nó để em tin tưởng em đấy đồ bị pin tôi em đánh em nhá tôi sẽ bật cái máy báo lên lên đây này tôi test luôn cho em này đấy đấy máy báo rất là nhanh luôn chỉ sóc xong đặt xuống vát là máy nó đã phân tích và báo tôi biết rồi như tiếng này 100 trăm có con gà nhá mở bát tiếng này có con gà này mở này có con gà mấy em trên màn hình chưa có gà nhá ấy test tiếp cho anh em một vài tiếng nữa này ấy như tiếng này máy báo cho biết là 100 trăm có con tôm em nhá mở bát tiếng này sẽ con tôm này mở bát này mở này có tôm nhá hai tôm và một con gà em thấy chuẩn xác chưa ấy anh thấy công dụng của cái thuốc từ chơi bầu cua này nó chuẩn xác tuyệt đối luôn nhá test tiếp cho anh một vài tiếng nữa này sắp loạn luôn luôn này ấy. ấy rất là nhanh luôn như tiếng này máy báo tôi biết là có con nai nhá mở bát tiếng này có con nai này em thua tha xa bờ em có cái đồ bịp bên trung tâm tôi cung cấp cho anh em phải đánh anh em sẽ về bờ và em sẽ kiếm rất nhiều tiền mở bát tiếng này sẽ con nai này mở này có con nai nhá một nai một cái một gà đấy do thời lượng video các bạn nên tôi sẽ kết và cái em tiếng cuối cùng trên cái video nói về cái độ chuẩn xác của đồ bịp chơi bầu cua và cái đồ bịp chơi tài xỉu nhá tất cả những tiếng cuối cùng này đấy sắp loạn lên luôn đấy đấy như tiếng này máy báo tôi biết là có con bầu nhá mở bát tiếng này sẽ con bầu này mở này có bầu nhá một bầu một cá một nai tôi phép tôi tắt cái máy báo đi này đấy thì như đầu video tôi đã nói là sau khi tôi test trên cái bộ hột về cái đồ vịt chơi bầu cua tôi sẽ bóc nát anh em ra tôi sẽ bóc nát ra để chứng minh được đồ tôi quay video là tôi dùng hoàn toàn đồ chọn thì sau đây tôi sẽ làm y như vậy nhá đấy em su tha sa bờ anh em hãy cứ liên lạc cho tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình ấy là trung tâm tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em 24 trên 24 và sẽ hướng dẫn cách để anh em có đồ bịp này em đến hay đến cơ sở tôi đấy để em test thử đồ và lấy đồ về đánh em nhá cơ sở tôi ở ngay cạnh bến xe miền đông sài gòn thôi đấy em bất cứ lúc nào em lên được đấy anh em có thể mang đồ đạc của em lên thử trực tiếp ok thì em lấy hàng về đánh còn anh em nào xa không có thời gian qua cơ sở cửa hàng ấy thì trung tâm tôi sẽ hỗ trợ là gửi những cái đồ bịp này qua đường tàu xe hay đường bưu điện để làm sao đồ bịp này có thể về tay anh em anh em đánh anh em kiếm tiền đấy nhá đấy em nhìn trên màn hình chưa đấy tôi đã bóc lát cái bộ hộp này ra để chứng minh là đồ của em tôi dùng hoàn toàn đồ chợ đấy thì qua cái vài bán kết trên cái đồ bịp về bầu cua và cái bộ đồ bịp về chơi tài xỉu thì anh em đang thấy được cái công dụng và cái độ chuẩn xác của những cái đồ bịp này thì tôi xin nhắc lại là cái đồ bịp này là cái sản phẩm đồ bịp không tang hiện đại nhất của cái năm 2020 anh em hãy đến ngay cơ sở tôi anh em test thử đồ và anh em lấy đồ đánh để anh kiếm thật nhiều tiền em nhá ấy thì cơ sở tôi xin nhắc lại là cơ sở tôi ngay cạnh bến xe miền đông sài gòn thôi đấy anh em nên trực tiếp cơ sở cửa hàng mang đồ đạc lên lên test ok thì anh em lấy hàng để đánh em nhá thì thời lượng video của bạn tôi xin kết thúc video đây xin chào tất cả anh em